Co giãn thế này chỉ có Sophie Body Fit với lớp thấm hút siêu đàn hồi bên trong miếng băng. Dù bị xoắn thế nào, băng cũng trở về hình dạng ban đầu, không hề bị co giấm, chẳng lo bị thấm ra ngoài. Sophie Body Fit mới.